rồi xin à, chào tất cả các à, anh em à, yêu quý thương hiệu đồng màu đưa mắt chúng tôi nhé và hôm nay chúng tôi lại lên sóng để review với anh em một mẫu đồng hồ thương hiệu là Sunrise đến từ Thụy Sĩ mà hiện tại đang có mặt tại hệ thống ngân hàng đưa mắt của chúng tôi thì em nó thì đây là một mẫu mới nhất mà Sunrise vừa mới ra mắt trong cái tháng 12 này thì hiện tại gian hàng của chúng tôi đang có bốn à, mẫu Đấy, đang có bốn mẫu là gồm có màu à, đen trắng này à, màu trắng này màu bạc dây mặt trắng này màu bạc mặt đen này Đấy, màu đờ mi Đấy, mặt trắng này và màu đờ mi mặt đen Đấy, thì để giới thiệu cho anh em thì ok thì bây giờ ta sẽ vào giới thiệu từng mẫu một anh em nhé đến với mẫu đầu tiên trước mắt anh em thì à, nhìn thì đây là một mẫu đồng hồ à, có thiết kế rất đặc biệt đó là mặt hình à, oval đấy. Đây, anh, đây là một mẫu mà tôi thấy là mới nhất của thương hiệu Sunrise mà hiện tại là chưa chưa có à, à mẫu nào trên thị trường có cái mẫu là hay như thế này và vâng, đây là một mẫu tôi đánh giá là rất là đẹp và vâng, bên tay à, nữ rất là đẹp luôn thì à, anh chị em mà sở hữu mẫu này thì khỏi phải nghĩ luôn mà và mẫu này thì có sai mặt đây tôi đo luôn thực tế anh em ok sai mặt xem nào sai mặt của em nó là 22 20 24 nhân với 27 24 nhân 27 Đấy, 24 nhân 27 28 Đấy, được thiết kế là à, dây phần dây là có ờ, trái tim lồng nhau Đấy. và được khảm đá ở đây Đấy, anh em nhìn này rất là đẹp luôn đó đây rất là đẹp ba đôi trái tim Đấy. đối xứng giữa hai bên dây Đấy. thiết kế cực kỳ đẹp luôn đây tôi cho tôi chạy này cái vòng benzen này đều được đánh à, đá pha lê nhé đây hoặc là cọc số Đấy, cọc số vạch số 12 giờ thì nó là số la mã và những à, cọc số à, từ 1 cho đến số 11 này đều là đính đá pha lê anh em ạ đấy thì ngoài ra nữa trong mặt đồng hồ số cọc số 6 giờ này đấy, được đính đá à, được đính đá pha lê trái tim rất đẹp luôn đó à, còn về à, chất liệu của em nó thì anh em biết rồi đều là thép 316L không dỉ luôn và vâng, còn mặt kính là kính à, sapphire đây có chữ sapphire trong này này thì em này đó mặt hình kiểu dạng oval Đấy, mặt oval cực kỳ đẹp luôn cực kỳ đẹp luôn độ dày của em nó chỉ khoảng tầm 7 ly anh, anh em nhé này 7 ly thôi đó tôi đo hẳn luôn cho anh em để chiêm ngưỡng luôn này đấy khoảng 7 đúng 7 ly thôi chỉ 7 ly thôi rất mỏng luôn như này là rất vừa đeo rất vừa tay luôn thiết kế cực kỳ đẹp đây còn mặt đáy này mặt đáy của em nó thì bao giờ cũng à, có cái, có cái cốt đấy, anh em cào lớp bạc này ra thì là sẽ check được cái cốt là hàng chính hãng hay không đó cực kỳ hay luôn ok thì à, sang đến mẫu thứ hai mẫu thứ hai giới thiệu với anh em là một mẫu là à, cũng à, giống như cái mẫu đầu tiên thôi nhưng nhưng nó khác một chút đó là mặt đen trái tim màu đen Đấy. anh em nào thích mặt đen tối thì, à, thì thì đeo màu đen này cũng rất là huyền bí luôn Đấy. thì thích nó đơn giản thôi ấy và thích màu đen nó hợp với mệnh thì nói chung là ví dụ các bạn ví dụ mệnh thủy chẳng hạn mệnh kim mệnh thủy đeo màu đen rất là ok đấy nó rất là hợp với mệnh cực kỳ đẹp luôn mặt đen thì bao giờ nó cũng sang trọng quý phái đấy, nổi bật luôn này mặt rất đẹp luôn cực kỳ đẹp nhá những cọc số đá rất là lấp lánh luôn này long lanh luôn cực kỳ đẹp Đó, về chất liệu mọi cái thì cũng đều như nhau thôi đều là kính sapphire đấy vỏ và dây đều là thép 316L à, giá bán của em nó là đây giá bán của em nó là hai vâng hai triệu ba trăm chín mươi nghìn anh em nhé đây, thương hiệu sang ra 2 triệu 390 nghìn thì anh em mua online thì chúng tôi sẽ giảm giá 20 phần trăm anh em thì nó chỉ còn là 1 triệu 912 nghìn anh em ạ còn có 1 triệu 912 nghìn anh em tự sở hữu ngay này rồi Ok sang đến mẫu đồng hồ thứ ba à, trước mắt anh em là một mẫu cực kỳ đẹp luôn à, ví dụ các bạn nào mà thích nổi bật một chút đấy, bạn nữ nào mà thích nổi bật một chút à, và à, thích nó sang trọng một chút thì đeo màu mẫu màu vàng mi này thì tôi nghĩ là không còn gì để chê luôn đấy. thứ nhất là về thiết kế con này mẫu này rất là đẹp luôn thứ hai nữa là về cái màu sắc của em nó thì nổi bật đấy, long lanh luôn này. Đấy, mặt trong thì là à, màu thép bạc mặt này à, mặt trước thì là được mạ PVD màu vàng hay vàng kim rất nổi luôn đây anh em nhìn kỹ này mặt này rất sang luôn rất sang luôn ok giá tiền thì cũng vậy thôi đều là 2 triệu 390 nghìn và vâng, sang đến mẫu cuối cùng cũng là mẫu thứ tư của ngày à, hôm nay thì à, đây trước mắt anh em nhìn thì là đây là một mẫu có phiên bản là mặt màu đen Đấy. À, trái tim màu đen Đấy. vàng đen luôn trái tim vàng đen và kết hợp với derby vàng vàng kim Đấy, mặt rất sang trọng luôn tôi rất thích cái mẫu này luôn anh em nhé ví là các anh em mà mua về tặng vợ tặng người yêu nhân ngày à, à, 8 à, tháng 3 hoặc là nhân ngày à, 20 tháng 10 hoặc là Noel đấy thì à, đấy bây giờ thì Noel cũng sắp tới rồi đây anh em nhìn này Noel này đấy Noel thì cũng sắp tới rồi anh em mà mua ngay trong cái thời điểm này thì chúng tôi sẽ giảm giá cho anh em sâu đấy ít nhất là cũng phải 20 phần trăm anh em nhé đây, đấy noel đến nơi rồi mà chưa có quà tặng đâu gấu thì cũng hơi buồn ok thì à, đây là một mẫu này là tôi đánh giá nếu anh em mua tặng thì rất đẹp luôn khỏi phải nghĩ luôn anh em nhé ok giờ thì à, tôi sẽ à, nhờ một bạn gái à, nhân viên của chân hàng để đeo thử bốn mẫu này à, cho anh chị em à, chiêm ngưỡng để gớm lên tay mình em nhá rồi ok em à, đeo lên tay xem nào rồi đây anh em ơi lên tay rất là đẹp luôn này rất vừa tay luôn đó đây, rất yêu luôn này đấy cái những cái món đồ như này mà tặng vào những cái dịp mà ví dụ là mùng 8 tháng 3 20 tháng 10 hoặc Noel thì tôi nghĩ là quá ý nghĩa luôn không phải nghĩ điều gì này lên tay đẹp không chất luôn đó này đấy, rất sang luôn đấy Noel đây Noel thì đến à, đang à, Noel đến nơi rồi đây mà mà chưa có quà tặng à, bạn nào anh em nào mà chưa có quà tặng thì hãy à, liên hệ trực tiếp luôn với giờ à, quát để sở hữu em nó ngay nhá ok em đeo thử mẫu khác cho bạn <clears throat> rồi đây đây là một mẫu đồng hồ thứ hai đấy đen tay mặt màu trắng đấy, dây vỏ đờ mi màu vàng rất sang luôn đấy nên rất đẹp luôn à anh em nhé rất chất luôn Đấy, bạn gái thì rất thích những cái kiểu mà hơi uh, xến một chút như thế này và cái tim điều tiết tình yêu nó mới mặt đồng được rồi đây là một mẫu trắng đen Đấy, mặt màu đen những các bạn nào mà thích cá tính thôi Đấy, thì muốn uh, đơn giản thì uh, đeo màu trắng đen này rất là ok Nếu muốn uh, nó sang trọng lịch lãm thôi đeo màu này cực kỳ đẹp cực kỳ thời trang luôn Đấy, đẹp chưa sang cực kỳ luôn Đấy, anh em này đấy độ dày này rất là đẹp luôn à, độ chịu nước của nó thoải mái nhá anh em nhé và vâng, nãy cũng à, video này cũng đầu video này cũng quên chưa nói đến cái độ chịu nước của em nó chịu nước của nó là là thoải mái anh em đi mưa rửa tay hoặc là tắm giặt được thoải mái luôn cho nên là yên tâm không phải nghĩ về nước non nhé ok đến mẫu đồng hồ thứ à, tư đây nếu mà bạn nào thích nó nhẹ nhàng thôi này nhẹ nhàng mà không quá nổi bật đấy thì đeo mẫu này quá đẹp luôn Đấy, nhìn này sang luôn rất sang luôn Đấy, quay xa hẳn ra cho anh em nhìn này rất sang chảnh này anh Đấy, kìa rất sang luôn nhìn ừ. đấy ok đấy anh em nhìn này quá đẹp đúng không ạ rất sang luôn ok rồi cảm ơn em đấy thì anh em nhé yêu mẫu nào thì hãy comment à, dưới video này để sở hữu ngay em nó nhé vâng ok thì à, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ gồm có là hộp đây anh em này đây là một chiếc hộp tham gia chính hãng đấy, trong hộp có một quả bông như này đấy, ngoài ra thì à, có thẻ bảo hành đây đây là một chiếc thẻ bảo hành cứng của thương hiệu tham gia đây là à, thẻ bảo, hành quốc tế luôn đó này mặt sau mặt trước ngoài ra thì sẽ có một chiếc túi săn dai cái hàng chính hãng thì bao giờ nó có mua một bộ như này nó đầy đủ là có một túi thẻ và sản phẩm Đấy, rất là chuyên nghiệp luôn à, trên bốn mẫu này thì à, anh em là à, kết mẫu nào nhất thì hãy comment dưới video này hoặc là gọi điện trực tiếp số hotline trên màn hình của chúng tôi để đặt hàng và sở hữu em nó ngay nhé và vâng, thấy à, video này à, hay à, ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho bạn bè để xem à, cùng xem những à, chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất và gian hàng giờ gót của chúng tôi tại à, trung tâm thương mại đây trung tâm thương mại giờ ở đây à, hoặc là trung tâm thương mại Vinpec Long Biên Hà Nội đấy thì có số hotline mặc vào đây thì để đặt hàng nghe em nói anh em nhé à, thì à, ngoài ra nữa thì là hãy à, like share chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống của phát của chúng tôi ngày à, có nhiều những video hấp dẫn hơn nữa những à, hơn nữa cũng như là review những sản phẩm mới nhất hot nhất đến với anh em và quý vị bây giờ thì à, chúng tôi cũng xin à, kết thúc video này tại đây anh em có à, thắc mắc gì thì cũng có thể comment đến video này để ủng hộ cho hệ thống của chúng tôi vâng bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau xin chào